ひらもた lời nói cuộc đời anh như một bộ phim truyền hình anh đâu phải là minh tinh nào thay đổi được tính tình chuyện tình mình như ván bài anh thường đem ra cá cược nói em đâu khá được cũng chẳng thay đổi được tình hình anh khuyên người ta thì hay sao tình mình thì lại khác người ta yêu anh đông đầy sao em yêu chỉ đại đấy anh còn nhớ biết tâm tư đem đến viết vào bài nhạc coi em như là kho báu mà anh chẳng thể nào khai thác và mà em vô tình cứ nói đi là đi hay ta đã hoàn thành nhiệm vụ cũng có khi khả thi xa nhau đâu phải không hợp mà cũng chỉ là vì người chỉ có chuyện mới biết hết ai biết ai biết ta không mang thế thái đổi thay không mang sóng gió mùa phân chỉ có bên chân trong lòng mắng bình an. Dưới một giọt nước mắt thừa than lại bóng hoa bóng tiếng tan nguyện một đời có sợi hồng tơ hôm qua kỷ niệm mùa xuân này thế nên còn ai oán nếu tâm người đã trôi đi đừng gieo trái tim thêm cùng xin đừng mong muốn khiến nhau thêm khổ đau nhạt bờ môi con mờ trong gió dù cho nhân gian kia còn bao niềm vui chẳng thể ủi an tâm hồn ta đã quá nhiều và thật nhiều những 你。 tìm lại chính mình tìm lại trong ta phút bình yên vì xa đi thật xa cách nhau dần khó khăn chẳng đi theo dấu yêu chẳng vững đắn gì ta vẫn còn đây mà sao anh chẳng thể giữ em lại nhưng kiếp này thôi em buông tay anh ta